Hãy nhớ à, để lại một like và đăng ký kênh của ô tô Kinh Anh trên YouTube và trên fanpage để ở dưới phần mô tả để là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất giới thiệu về các loại ô tô đã qua sử dụng của ô tô Kinh Anh. Tất cả các đăng ký của quý khách đều được ô tô Kinh Anh đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Kính thưa quý khách hàng, vừa qua có rất nhiều khách hàng gọi điện và nhắn tin hỏi ô tô Kinh Anh là cái cách đăng ký kênh YouTube trên điện thoại di động như thế nào. Vậy à, trong clip này À, Autocrank xin ít phút hướng dẫn quý khách đăng ký kênh YouTube của Anh trên điện thoại. Từ màn hình điện thoại, quý vị hãy chọn biểu tượng YouTube để truy cập vào kênh YouTube. Sau đó quý vị nhấn vào biểu tượng tìm kiếm, quý vị gõ cụm từ Kiên Anh sau đó nhấn vào biểu tượng tìm kiếm trên điện thoại. Lúc đó sẽ xuất hiện kênh YouTube của ô tô Kinh Anh. Quý vị hãy nhấn vào chữ đăng ký miễn phí nha quý vị. Sau đó quý vị à, xoay ngang cái à, màn hình điện thoại ra, nhấn vào biểu tượng chiếc chuông cạnh cái nút đăng ký để đăng ký miễn phí kênh của ô tô Kinh Anh. Quý vị đã hoàn thành cái việc đăng ký kênh của ô tô Kinh Anh trên YouTube. Ô tô Kinh Anh sẽ đăng ký lại để cho quý vị có một cái lượng đăng ký nhất định. Thì à, quay trở lại với cái chương trình giới thiệu xe Hôm nay ô tô Kinh Anh à, xin trân trọng giới thiệu đến khách hàng mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản đó là chiếc à, Toyota Camry 5 chỗ số sàn máy xăng 2.4G chiếc xe này à, sản xuất năm 2003 có trang bị cái à, hệ thống phun xăng điện tử cho nên là khá tiết kiệm nhiên liệu đặc biệt đây là dòng xe số sàn nữa thì mẫu xe này đang được ô tô Kinh Anh bán với giá là 335 triệu đồng Vậy thì khách hàng nào quan tâm thì hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc là 085 88 44 999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất. Mẫu xe này cũng đang để tại cơ sở 1 của ô tô Kiên Anh khu vực miền Tây. Địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang. Chiếc xe này thì à, được ô tô Kiên Anh mua của một gia đình ở Cần Thơ. Xe này đăng ký tư nhân chính chủ. À, chủ phương tiện à, sử dụng rất là kỹ, thường xuyên đi bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ cho nên là toàn thân vỏ cũng như là nội thất của xe còn khá là đẹp thì sau đây à, xin mời quý vị à, cùng à, tìm hiểu phần ngoại thất của chiếc xe này nhé đấy như quý vị thấy thì Toyota Camry có một cái thiết kế bề ngoài khá là hầm hố rất là mạnh mẽ toàn bộ phần đầu xe cũng như là thân xe thì trông khá là đầy đặn và chắc chắn đặc biệt thì các cái cụm đèn pha và đèn hậu được gắn nổi lên khỏi thân vỏ của xe trông rất là khỏe khoắn toàn thân chiếc xe này à, mang một cái màu hồng phấn sang trọng và đẳng cấp xe có hai túi khí ở hàng ghế phía trước sử dụng cái à, hệ thống à, chống bó cứng phanh ABS chức năng phân bố lực phanh điện tử EBD và có hỗ trợ cái phanh gấp BA đặc biệt thì cái bộ đèn lái hiện đại liền sinh nhan chạy bắt quang góc cùng mũi xe sang hai bên sắc sảo và tinh tế bên dưới cái tấm lưới tản nhiệt thì đèn sương mù phản xạ đa chiều còn khá là sáng bốn bánh xe được à, trang bị cái mâm đúc 8 chấu zin theo xe với à, mẫu xe này thì ô tô Ken Anh cam kết là xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước xe vẫn còn rất là bóng bẩy và đẹp vỏ xe cũng à, vẫn còn khá là mới sử dụng rất là lâu nữa mới cần phải thay thế một đèn trước liền ba khối dạng halogen rất là sáng không hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là bị nứt cả đèn sương mù dưới phía dưới cả trước thì cũng còn khá là sáng đặc biệt là nó có thể phản xạ đa chiều cho nên là nó bám đường rất là tốt đấy quay cận cảnh à, cho quý vị thấy toàn bộ phần đèn xe cũng rất là tốt rất là sáng không hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là bị nứt cả sau đây thì à, chúng ta cùng à, tìm hiểu về bốn bánh xe của chiếc xe này nhé đây là bánh trước bên tài quay cận cảnh cho quý vị thấy mâm đúc 8 chấu khá là chắc chắn rất là sáng toàn bộ hộc dè cũng như là cua lốp như à, quý vị có thể thấy cũng rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả tay nắm cửa cũng đã được à, ốp thêm cái à, màng chrome rất là đẹp và sang trọng điều đó cho biết là chủ xe rất là chăm sóc xe rất là kỹ còn đây là bánh xe sau bên tài quý vị có thể thấy mâm đúc còn sáng bóng rất là chắc chắn toàn bộ hộc dè không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt theo thời gian toàn bộ bốn máy xe đều được à, trang bị cái hệ thống à, chống bó cứng phanh ABS rất là an toàn cho quý vị khi vận hành chiếc xe này Cùng đèn hậu à, phía sau xe đấy quay cận cảnh nhà cho quý vị thấy cũng rất là tốt đây là dòng xe mang thương hiệu Nhật Bản mà dòng Camry cao cấp chỉ tiếc là chiếc xe này không trang bị cái hệ thống camera lùi mà chỉ trang bị cái hệ thống cảm biến lùi Tuy nhiên thì uh, quý vị cũng uh, có thể gắn thêm với cái trị giá cũng không uh, quá quá đắt. Còn đây là bánh xe sau bên phụ. Chắc uh, cũng không uh, cần phải nói quá nhiều. Quay uh, cận cảnh uh, cho quý vị thấy. Mâm đúc còn rất là chắc chắn. Hệ thống uh, học dè cũng như là cua lốp còn rất là tốt. Không hề có một cái dấu hiệu gì là mục mọt theo thời gian toàn bộ các cái tay nắm cửa à, từ bên trái sang bên phải của bốn cái cửa đều được à, chủ nhân à, ốp một cái à, tấm mạ chrome rất là đẹp rất là sang trọng và lịch lãm bánh trước bên phụ đấy quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy chiếc xe này cũng còn à, đăng kiểm khá là dài tới tháng 7 năm 2019 mới hết tại cho nên là quý khách à, khi mua chiếc xe này thì à, chỉ việc chạy luôn sau đây thì à, chúng ta cùng khảo sát bốn cánh cửa của chiếc xe này nhé đấy đây là cánh cửa trước bên tài tabi còn khá là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là chày xước hay mài mòn cả hệ thống keo chỉ của cánh cửa cũng còn đầy đủ không thiếu một phân đoạn nào cả tabi được ốp nỉ khá là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là xù lông cả toàn bộ hệ thống nút bấm cửa kính cũng như là bấm ờ, chỉnh gương điện còn hoạt động khá là tốt hệ thống bản lề cũng còn khá là chắc chắn và nhẹ nhàng bệ lên xuống chốt khóa cũng như là khung cửa quý vị có thể thấy còn rất là chắc chắn toàn bộ các cái gioăng cao su vẫn còn rất là tốt vẫn còn là của chính hãng vẫn còn cái à, phiếu à, nhắc đi bảo dưỡng định kỳ phải nói là chủ của chiếc xe này à, thường xuyên đi bảo dưỡng cho nên là vẫn còn đầy đủ các cái phiếu nhắc để đi bảo dưỡng của chiếc xe này còn đây là cánh cửa sau bên tài toàn bộ cái tấm nỉ ốp của Tabi vẫn còn rất là đẹp hệ thống keo chỉ của cánh cửa sau cũng còn rất là đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào cả vẫn còn thể hiện rất là rõ các cái dấu bấm chì điều đó chứng tỏ là chiếc cửa này chưa hề có sửa chữa cũng như là thay thế hệ thống bản lề của cánh cửa sau cũng vẫn còn rất là đẹp rất là chắc chắn toàn bộ khung cửa vẫn còn rất là tốt không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh cả của xe cũng vẫn còn rất là đẹp Còn đây là cốp ở phía sau Quý vị có thể thấy rất là rộng Phải nói là chứa được rất là nhiều đồ Toàn bộ keo chỉ của nắp cốp vẫn còn đầy đủ Không hề thiếu một phân đoạn nào cả không có cái hiện tượng gì là gì xét hay là mục mọt cả tấm thảm của nắp cốp vẫn còn là zin theo xe vẫn còn rất là tốt chốt của chốt khóa của cốp vẫn còn là hoạt động khá hiệu quả toàn bộ phía trong của à, chiếc cốp này như à, quý vị có thể thấy còn rất là sáng không hề có cái hiện tượng gì là gì xét hay là mục mọt cả tất cả các chi tiết vẫn còn hoạt động rất là tốt đấy bánh dự phòng cũng được à, trang bị à, mâm đúc rất là tốt rất là chắc chắn còn à, sáng bóng hầm xe cũng vẫn còn rất là đẹp không hề có cái hiện tượng gì là mục mọt theo thời gian đây là cánh cửa trước bên phụ các cái chi tiết ốp gỗ cũng như là các cái uh, tabi cũng rất là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn hay là chảy xước cả toàn bộ keo chỉ cũng như là các cái giòn cao su vẫn còn rất là tốt vẫn còn đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào cả vẫn còn thể hiện rất là rõ các cái dấu bấm trì của xe ô tô kiên anh cam kết là chiếc xe này không hề có đâm đụng hay là ngập nước một ngày nào không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi hệ thống bản lề còn rất là chắc chắn rất là nhẹ nhàng chốt khóa cột cũng như là khung cửa như à, quý vị có thể thấy rất là chắc chắn còn đây là cánh cửa sau bên phụ đấy quý vị thấy tắp bi à, ốp nỉ và ốp gỗ rất là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là chảy xước hay là mài mòn cả toàn bộ keo chỉ cũng như là các cái tròn cao su vẫn còn rất là đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào vẫn còn thể hiện rất là rõ các cái dấu bấm trì của hãng sản xuất điều đó chứng tỏ là chiếc cửa này không hề có cái hiện tượng gì là sửa chữa hay là thay thế cả Đây là hàng ghế phía sau Toàn bộ ghế đã được bọc ra Rất là đẹp Một cái màu ghi xám Rất là sang trọng và đẳng cấp Ở bên trong cái lớp da này Vẫn là cái lớp ờ, ghế nỉ Zin theo xe Cũng rất là tốt Phải nói là chủ của chiếc xe này ờ, Giữ cái ờ, nỉ xe còn cực kỳ tốt hàng ghế phía trước à, như quý vị thấy cũng đã được à, bọc một cái lớp da còn rất là tốt bên trong cái lớp à, nỉ zin của xe chiếc xe này à, trang bị cái hộp à, số sàn 5 cấp ra vào số rất là nhẹ nhàng đấy cần số còn rất là rõ số thắng tay không hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn cả đây là chìa khóa zin theo xe các cái nút bấm điều khiển xe vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả các cái hộp tiện ích à, vẫn còn à, rất là tốt rất là chắc chắn khá là đầy đủ màn hình cảm ứng DVD à, 7 inch đã cài sẵn cái phần mềm à, Việt mát mới nhất túi khí ở bên à, ghế phụ toàn bộ mặt tắp lô quý vị có thể thấy rất là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là chảy xước hay là mài mòn cả học tiện hích ở bên uh, hông à, của tài xế vẫn còn rất là tốt chân này à, như quý vị có thể thấy không hề có cái dấu hiệu gì là xù lông cả các cái hộp tiện ích cũng như là đèn trần trên xe vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả vô lăng bốn chấu và cái hệ thống ờ, túi khí trên vô lăng cũng rất là tốt vẫn còn nguyên không có hiện tượng gì là mài mòn nhiều Hệ thống uh, chân côn cũng như là chân ga vẫn còn uh, rất là mới Tôi thích nhất là cái hệ thống uh, ga của chiếc xe này rất là nhẹ nhàng Lên ga rất là đều toàn bộ các cái đèn tín hiệu cảnh báo trên xe vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả vẫn còn rất là đầy đủ theo như cái bảng chỉ số của đồng hồ thì chiếc xe này đã đi được hơn 167.000 km rồi phải nói là xe cũng ờ, đi khá là ít mặc dù sản xuất năm 2003 đấy các cái nút điều khiển ờ, tích hợp trên vô lăng vẫn còn hoạt động khá là hiệu quả Đây là cái nút à, điều khiển à, độ sáng tối của bảng đồng hồ vẫn còn à, hoạt động rất là tốt Đấy quý vị có thể thấy Xe cũng được trang bị cái hệ thống lạnh hai chiều rất là mát với cái hệ thống điều khiển bằng đúng xoay rất là dễ thuận tiện cho quý vị lựa chọn cho một cái nhiệt độ tối ưu cho khoang nội thất của xe đấy hàng ghế phía sau rất là rộng rãi xe ngồi không hề có cái hiện tượng gì gò bó cả sau đây à, chúng ta cùng tìm hiểu về phần máy của chiếc xe này nhé thì à, mẫu Camry sử dụng cái động cơ xăng i4 2.4 lít 16 van DOHC với cái hệ thống à, điều phối van biến thiên VVTi công suất cực đại đạt 165 mã lực rất là mạnh mẽ toàn bộ máy vẫn còn rất là đẹp khô ráo không hề có cái dấu hiệu gì là đổ dầu nhất cả thành rằng đầu xe quý vị có thể thấy còn rất là tốt không hề có cái dấu hiệu gì cong vênh cả toàn bộ keo chỉ của nắp cabo cũng như là cái phần uh, dàn đồng quý vị có thể thấy cũng rất là sáng rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là cong vênh ô tô kiên anh cam kết là xe này không hề đâm đụng và ngập nước đấy hệ thống uh, chống bó cứng phanh ABS cho bánh xe toàn bộ vẫn còn hoạt động rất là tốt toàn bộ khoang máy vẫn còn rất là khô không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhất cả xe cũng được uh, trang bị cái hệ thống uh, phun xăng điện tử cho nên uh, rất là tiết kiệm nhiên liệu theo như uh, trải nghiệm của ô tô kinh anh thì uh, chiếc xe này chỉ tiêu thụ khoảng từ 7 đến 8 lít trên 100 km tất nhiên là còn tùy theo cái kinh nghiệm của tài xế lái xe Thế thì à, với giá bán là 335 triệu đồng và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc. Theo tôi nghĩ đây là một cái giá hợp lý cho mẫu xe 5 chỗ số sàn máy xăng 2.4 có trang bị cái hệ thống à, phun xăng điện tử. Vậy thì khách hàng nào quan tâm thì hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 44 999 để được cái giá tốt nhất Mẫu xe này cũng đang để tại cơ sở 1 của ô tô Kinh Anh, địa chỉ C1 lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang. Xin mời quý vị đến địa chỉ trên để chúng ta trải nghiệm trực tiếp chiếc xe này nhé. Đấy, xin mời à, quý vị à, nhìn lại toàn bộ tổng thể phần máy của chiếc xe này. Rất là khô ráo, rất là sạch sẽ. Không hề có cái dấu hiệu gì là đổ dầu nhớt. Còn sau đây thì à, chúng ta cùng khảo sát phần gầm của chiếc xe này nhé. Đấy, đây là phần gầm từ phía trước của xe như quý vị có thể thấy gầm xe còn khá là chắc chắn các cái tấm nhựa và ốp ờ, rất là tốt không hề có cái hiện tượng gì là đá văng lên nhiều các cái đầu tin cũng như là hệ thống giảm sóc còn khá là chắc chắn khá là tốt đúng là dòng xe mang thương hiệu Nhật Bản cho nên là toàn bộ phần gầm còn khá là chắc chắn còn đây là gầm xe quay từ bên phía hông đấy quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy gầm xe rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả còn đây là gầm xe quay từ phía sau rất là chắc chắn các cái đầu tin cũng như là hệ thống giảm sóc ở phía sau à, quý vị có thể thấy rõ không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là cong vênh cả và cuối cùng thì à, xin mời quý khách cùng à, trải nghiệm và vận hành à, chiếc xe này trên cái cung đường nội ô thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nhé. Đấy, quý vị có thể thấy máy đề rất là nhẹ nhàng, máy nổ êm, vào số sang số rất là nhẹ nhàng, êm mượt, không có cái hiện tượng gì là bị sóc số cả. Biển vô lăng có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái rất là nhẹ nhàng khi chưa chạy thì à, có cái cảm giác rất là thoải mái khi qua những cái đoạn gồ ghề thì à, hệ thống giảm sóc của chiếc xe này còn rất là tốt cho nên là không hề có hiện tượng gì là nhảy vọt cả hệ thống âm thanh của chiếc xe này cũng khá là hay với uh, với 6 loa và cái âm thanh kỹ thuật số 4 kênh ở cái chế độ trầm tạo cái cảm giác rất là thư giãn thoải mái phụ tùng của dòng xe này cũng rất là dễ tìm kiếm người sử dụng có thể uh, sửa chữa mọi nơi khi mà có thể xảy ra cái hiện tượng uh, hư hỏng khi qua những cái khúc cua thì à, vô lăng có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái rất là nhẹ nhàng Thế thì à, với giá bán là 335 triệu đồng và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc theo tôi nghĩ đây là một cái giá hợp lý cho mẫu xe 5 chỗ số sàn máy xăng 2.4 có trang bị cái hệ thống à, phun xăng điện tử Vậy thì khách hàng nào quan tâm thì hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 44 999 để được cái giá tốt nhất. Mẫu xe này cũng đang để tại cơ sở 1 của ô tô Kinh Anh, địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang. Xin mời quý vị đến địa chỉ trên để chúng ta trải nghiệm trực tiếp chiếc xe này nhé. Thế thì à, vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc à, Toyota Camry 5 chỗ số sàn máy xăng 2.4 mang thương hiệu Nhật Bản sản xuất năm 2003 có trang bị cái hệ thống à, phun xăng điện tử hy vọng qua cái clip này quý khách có một cái nhìn tổng quan về chiếc xe này trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi clip và đừng quên đăng ký tức là subscribe hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của ô tô kinh anh trên youtube và trên fanpage sau đó nhấn vào biểu tượng chiếc chuông cạnh cái nút đăng ký để nhận những ờ, video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đá qua sử dụng của ô tô Anh. Hãy like và chia sẻ clip này đến với mọi người giúp ô tô Anh nhé. Trước khi chia tay, ô tô Anh kính chúc quý khách có một ngày làm việc hiệu quả và lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp với tài chính của mình.